nha rồi bây giờ thầy mở bài mới này đấy thì chúng ta thấy là một cái bài mới và một bài cũ bài cũ thầy thu nhỏ lại và làm bài mới đây các em nhìn thấy là đầu tiên là các em uh, đi thi các em xem đơn vị nhé. đơn vị các em vào option sau đó các em chọn uh, phần uh, advanced Đấy, chúng ta chọn đơn vị ở đây là đổi sang cm nhớ chưa đó nha cả lớp chú cho thầy rồi các em để ý hai con thước này mà nó không xuất hiện thì các em vào view các em chọn router đấy và nút đây chính là navigator là cái để thao tác di chuyển vân vân tìm kiếm chúng ta nhấp tắt thì nó tắt đấy để mở thì nó mở nhá ruler thế nhá còn view đây là xem một trang hai trang nhiều trang thì chúng ta chọn đây đây là phần trăm để để chúng ta chọn chúng ta nhớ như thế rồi bây giờ ta về home là cái à, phần nó cung cấp chúng ta font chữ cỡ chữ vân vân thế còn phần insert là phần chèn đó text layout là đặt trang vân vân thì chúng ta vào nhá chúng ta xem này đó người ta ở trang cũ người ta dùng letter thì chúng ta để letter nhá yeah lề người ta để mặc định thì mình để mặc định có nghĩa là đơn giản nhất ở trong cái trang uh, văn bản cũ của họ đó thế đầu tiên thì các em ờ, nhớ cho thầy là chúng ta muốn ờ, chèn tên đơn vị cơ quan chủ quản vân vân thì cái tiêu đề của nó là chúng ta vào insert chúng ta chọn cho thầy cái bảng hai ô chúng ta lại về hôm và chúng ta chọn cho thầy font chữ tham lưu roman chúng ta ghi là đại học tên đơn vị chủ quản chính là bây giờ các em là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn rồi xuống dưới là khoa chẳng hạn như là khoa đông trung học qua đông phương có cần phải ghi chữ học không đấy rồi số nhá hai chấm đấy nq vân vân cái chỗ này các em có thể dùng ờ, dấu cách cũng được nq chấm số 3 thì đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ căn giữa nhá các bạn để viết trái xong bây giờ thì các bạn căn giữa cho thầy các bạn để vào giữa đây Đấy, phần đây các bạn cho đậm lên cho đậm lên Đấy. Đấy. chỗ này chúng ta ghi cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam chỗ này mà nó to quá ví dụ như là nó chặt quá thì các em nên tắt nó lại một chút nó do từng đơn vị chủ quản thôi rồi chúng ta ghi chỗ này cho thầy cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đây là font chữ nó thế nhá tí ta đổ sẽ hết độc lập tự do hạnh phúc You are now muted. Halo. Halo. Szybko wyjaśniam. Halo. à nhưng mà chú lại đang dạy online ờ, tầm 5 giờ đi hơn 5 giờ tí nhá ok cháu nhá hơn 5 giờ một tí chú mới dạy xong chú đang dạy học sinh mà bây giờ chú không bỏ bỏ xuống thì nó khó nhá ok cháu ừ. You are now unmuted. Rồi thế chúng ta tiếp tục cho cái này vào giữa cho thầy nhé. Đổi font chữ sang tham lương không ạ? À, chỗ này chúng ta chú cho thầy. À, nó gọi đi căn chỉnh cái này cho Cái này thì chúng ta cho nó ở đây. Đây. Nhá. Rồi. Thầy hình như thầy chưa ghi được cái sao ấy cái bài này thầy thầy chưa ghi được em thấy trên màn hình nó này chưa thấy màu đỏ này. Ừ, trên màn hình em có nhìn thấy bài này không có ờ à cái thì ghi lại cái màn hình của thầy ấy. ghi lại màn hình à, đăng nhấp nháy rồi dạ sao em thấy màu trắng nhá ờ không sao thầy dùng phần mềm khác cái này các em cho chữ đậm lên nhá rồi bây giờ này chúng ta để ý này hai cái này nó hơi sát vào nhau để các em biết là chúng ta phải sử dụng giãn dòng đúng không Đấy, giãn dòng thì các em vào trong đây các em chọn đây các em đánh 1.3 đây ở cái này là spacing là khoảng cách giữa các đoạn văn nó giống trong ta tạo style ấy. thì cái này là đối với văn bản ngắn thì thầy làm trực tiếp còn văn bản mà hàng ngàn trang thì thầy phải format uh, ờ, bằng cái uh, thao tác mà hôm trước thầy dạy các em còn đây là trực tiếp nhé paragraph này là trực tiếp còn trong này thì nó là làm mẫu trước sau đó chúng ta áp dụng đấy thì giống như là ta làm những cái style xong rồi cần chỗ nào ta áp dụng một chỗ đấy đấy thì nó giãn ra một chút trông nó đỡ rối vào được chưa rồi bây giờ thầy mới dạy các em kẻ đường uh, gạch chân cơ quan tổ chức gạch chân chẳng hạn như thế thì chúng ta phải insert chúng ta chọn này Ở ờ, xin lỗi chúng ta chọn nó ờ, như cái này thầy dạy hết rồi nhá dạy giống như bên uh, ờ, PowerPoint cũng vậy thôi đấy xong các em thấy màu xanh thì các em cho nó màu đen chọn format shape đấy rồi các em chọn cho nó thầy màu đen rồi tăng nó độ dày lên một chút đấy thì chúng ta nhìn nó rõ hơn đấy. các em muốn cho nó ngắn lại cũng được đấy, ngắn lại đầu này ngắn lại đầu này đấy ta điều chỉnh được hết mà rồi ta copy cần chôn cộng sang sang bên này ta đặt vào dưới chỗ độc lập tự do hạnh phúc đẩy lên một chút đấy còn cái phần dưới này nhé phần dưới này thì các em sử dụng dấu chấm thôi bởi vì trong bảng lại không hỗ trợ uh, tab để thầy làm như ở bên ngoài vì trong bảng nó nó lại chế độ nó lại khác ở số 4 này rồi uh, ờ, chấm chấm phẩy ngày nha cố gắng hôm nay học uh, kỹ làm cho chính xác thì đi thi nó mới đúng được hả đấy để chống ra cho người ta ghi số sau năm hai không hai mốt đấy rồi cái này ờ, các em cho thầy uh, không đậm cái phím tắt là cần chương B đấy đây là cần chôn y à, là nó nghiêng y là nghiêng đó xuống một tí nữa thẳng hàng cái này hoặc là chúng ta cho lên cao lên một chút đó. còn cái này chúng ta cho cái căn trái nhé à căn giữa rồi ok giống rồi giống của người ta rồi chỗ này các em cho nó lên 10 à, hai cả Đấy, cho nó đẹp đi rồi bây giờ chúng ta mới tắt bỏ đi cái này chúng ta tắt bỏ đi cái này nha ờ, các em hoặc là các em cũng có thể là copy ra làm đôi để tí nữa dùng cho cái uh, footer nhưng mà thôi ta cũng cắt bỏ đi ờ, ta sẽ bỏ đi cái đường viền ở đây khi chúng ta nhấp chúng ta thấy nút này border ờ, nút này cũng giống như nút ở trên này nhé đó là xong bây giờ chúng ta sẽ xem là cái nghị quyết đấy thầy lại phải in ra giấy thầy nhìn rồi bây giờ ta để ra ngoài để ra ngoài thì bắt đầu ta ấn cần trôn E nó vào giữa ta ghi là chữ nghị quyết Đấy, thầy nói thế để cho các bạn ờ, chú ý cho thầy nhá Đấy, dùng cần trôn Shift móc vuông ờ, và uh, ờ, trôn Shift và dấu lớn hơn chúng ta cho to chữ nghị quyết ra đó rồi xuống tí nữa này viết uh, số 5 đúng không cái này các em có thể sử dụng ờ, thầy cứ xem là người ta dùng chấm hay dùng gì à người ta dùng chấm thì mình dùng chấm uh, căn giữa vẫn là căn giữa nha và chúng ta cho số 5 đó rồi ban hành thì chúng ta lại cho cái con này xuống đó thế là xong rồi đấy bây giờ ta ghi là chữ của phần xuống dòng tiếp theo là thẩm quyền ban hành chúng ta chú ý nhá cái này không bật thì nó bật lên nhá đúng không đó tổng cái món hành này rồi cần chôn lép gạch đầu dòng l chúng ta thấy là cái chấm phẩy và dấu chấm là nó nằm ở phía thẳng với số 16 trên bài tập thì chúng ta thấy con tab trái này chúng ta dùng con tab trái à, chúng ta ghi là căn cứ và chúng ta ship home chúng ta cho nó xem cỡ chữ của người ta là cỡ chữ là 12 thì chúng ta cho cỡ chữ 12 căn cứ nha rồi bây giờ chúng ta mới vào cái con tab được đặt trên dòng căn cứ thì chúng ta phải đặt cho nó là số 2 set ok Đấy. rồi chúng ta thấy là uh, căn cứ Đấy. À, ờ, đến đây rồi xong bây giờ chúng ta xuống dòng hai dòng chúng ta xem chỗ phần cần chôn e chúng ta ra giữa chúng ta ghi chữ quyết nghị quyết nghị nhá ship home cần chôn b à. cái này một thời nó có bị tắt rồi xuống dưới chúng ta ấy người ta cho là chữ đậm cần chôn lép là con chôn l đấy đấy và chúng ta thấy là ờ, cỡ chữ của người ta là cỡ chữ đậm vẫn 12 chúng ta ghi là điều 1 điều 1 nhé xong con tab này nó vẫn dùng trong 16 nhưng con tab đến đây thì chúng ta đặt lại cho nó nét không cần nét nữa phải tự động nó nét cho chúng ta rồi đấy điều 1 đổi điều 2 đấy chúng ta thấy là cái, cái số dòng nó cũng hơi xa so với bản gốc thì lát nữa chúng ta sẽ ờ, thầy cần trôn Z lại ship Z ờ, ok rồi bây giờ rồi là điểm 1 từ đây trở đi thì các em chọn tham new command hết thì chúng ta uh, chúng ta chọn cho thầy này Đấy, xong chúng ta ok đó điều ba, điều hai, điều ba. đó các em làm như thế cho hết à, các em chú ý nhá đến chỗ này rồi thì ta thấy nó thưa hơn ở trên kia bao nhiêu đơn vị chúng ta đánh cho thầy xuống một chấm không thôi đấy cho dịch vào một tí rồi đến đây rồi đến đây rồi thì bây giờ ta sẽ copy cái này các em copy được đấy, các em paste ở dưới paste dưới thì các em ghi xóa chỗ này đi các em ghi cho thầy là nơi nhận ship home Ctrl B à, Ctrl Left như thế quyền hạn và chức vụ chúng ta xóa chỗ này đi ship home Ctrl B, Ctrl Y đấy. Rồi chúng ta chọn cho thầy à, người phí à, ờ, xuống đến đây nhé các em enter một cái nữa cho nó, nó sâu xuống một chút đấy. Còn đến chỗ này thì các em bằng hoặc là chữ ký phải dấu chữ ký và dấu đó xong xuống tí nữa để em ghi chữ cho thầy họ và tên còn chỗ này các em muốn xuống vào cái ô này bên này tất nhiên là đường viền nó mờ đi chúng ta không nhìn thấy nhưng mà chúng ta cảm giác được nó giống như trên này thôi dưới này các em ghi là như điều chấm chấm chấm chấm à, chấm phẩy rồi tiếp nữa chấm chấm chấm chấm như thế nhé lưu hai chấm văn thư này để viết của chữ viết tắt là văn thư chấm phẩy 7 là số 7 chẳng biết là cái gì tí nữa chúng ta xem một phía dưới Đấy, a chấm xxx có nghĩa là cái nơi cùng với để người ta lưu cái chỗ này các em cho chữ bôi đen chỗ này cho thầy đấy là chúng ta à, vừa làm xong được một cái bài một cái bài à, như trên và các em à, chú ý cho thầy là chúng ta phải học thuộc những cái chỗ này Đấy, địa danh này trích dẫn này năm số năm là chỗ nào đấy thì chúng ta nhìn ở trên cái bản mẫu ấy chúng ta thấy là sẽ có như vậy thì đây là thầy vừa dạy xong chúng ta làm cái nghị quyết nghị quyết bây giờ chúng ta xem và tiếp tục thầy dạy chúng ta bài số 17 bảng tổng kết tài sản bài số 7 nhá rồi bây giờ thầy nói luôn này sang trang này Cần chân E chúng ta ghi bảng tổng kết Các em chú ý quan sát nút bài này nhá Tài sản Đấy, Chỗ nào đậm nghiêng là các em phải chú ý đến ờ, Đến Ngày 31 tháng 3 năm 2015 đây là cái mẫu cũ nhưng mà nó mẫu chuẩn thì chúng ta cứ làm như thế thôi làm như vào màng nhé chỗ này chúng ta cho đậm lên cật chân B Đấy. Rồi đến đây chúng ta thấy là tỷ số hối đoái vân vân yên thì cái phần đến dòng dưới này thì chúng ta là Ctrl R để nó đưa sang bên tay phải là chúng ta ghi nhá chỗ này không cần tab tỷ giá hối đoái hay là chính là đây, đây chính là lúc này nhá đấy hối đoái một không sáu ba năm một không sáu một không sáu chấm là cái số gì cũng được chấm ba năm yên trên 1 USD Để chúng ta nhìn thấy là ở đây là thuộc cỡ chữ 14 à 14 thì mình cho 14 đúng không ờ thì mình cho 14 đấy này cũng cho 14 rồi bây giờ chúng ta bắt đầu mới thứ đến này nhé cần chôn lép chúng ta ghi cho thầy là tài sản thế thì nó có gạch chân thì các em thấy cần chôn u là nó sẽ có gạch chân đấy rồi tài sản lưu động tài sản cái này chúng ta bật Ctrl U đi cho nó hết rồi bây giờ chúng ta chú ý này phần số là phần tác phải ờ, đến đây chúng ta xóa con tác này đi ta thay thế con tác phải đó tài sản lưu động và cái này chúng ta không cần chấm thì chúng ta cứ đấy đó 439 phẩy 13143 và ra cho con số nào thì các em cứ đánh thế nhá à, mà không cho thì thôi thì ta tự nghĩ rồi xuống dưới này bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái tiền này nó lại lệch vào bên trong một một cái à, indent thế chúng ta dùng indent ở trên này nhá cái này cũng thay cho cái ở trong này thôi ta kéo con này đến chỗ tiền mặt Đấy, chúng ta để chỗ này nhé Đấy. thì bắt đầu từ indent nó thụt đầu dòng toàn bộ như này đến phần nào có thể sử dụng indent ở đây đây là cái nút thụt đầu dòng các lớp chú ý nhá tiền gửi mặt gửi ngân hàng ở tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đấy thì cái này các em ship home chúng ta bỏ chữ B đi rồi chúng ta tap, nó ra đến đây 70 phẩy 124 phẩy 301 à, cứ tiếp tục như thế khoản thu khoản phải thu đấy các em tab bên này sang bên này là chúng ta 5 năm phẩy không không hai phẩy năm sáu một thì các em nhìn thấy là sau khi mà chúng ta viết được một đoạn rồi thì đến tài sản cố định nha chấm chấm chấm tiếp theo thì tài sản cố định thì nó lại như nào thì chúng ta lại phải chú ý cho thầy bây giờ con tab con liên đình này nó nằm ở đây chúng ta lại lùi con liên đình này nó về đây đó thì sau đó chúng ta ghi là tài sản cố định nha đấy đấy là ký hiệu dấu của con liên đình còn những cái này là dấu hiệu theo sau ví dụ thầy kéo in đền vào và thầy muốn thụt nữa thì thầy sử dụng cái dưới rồi như bây giờ chúng ta mỗi dòng chúng ta sử dụng của nó riêng thì chúng ta ghi sang bên này nhá để thầy đĩa thầy ghi tiếp ở ờ, cái cấp độ của cái thủ đầu dòng để các em chú ý vào 98 phẩy 672 phẩy 111 đó. rồi tài sản cố định hữu hình à, thế đến cái này chúng ta nhìn thấy là cái chữ tài sản nó thẳng vào chữ A thế thì chúng ta lại cho cái này thẳng vào đây Đấy, và cần chôn y nó nghiêng thì chúng ta ghi là tài sản cố định hữu hình Đấy, chúng ta chú ý nhá công cụ nó sẽ cung cấp chúng ta đầy đủ luôn để chúng ta làm Đấy, chúng ta ghi cho thầy 66 phẩy 924 phẩy 691 đấy xuống dưới bây giờ lại không nghiêng nữa nó lại bắt chữ đứng và không có chữ B không đậm nữa thì ta bỏ cần chấm B luôn thế bây giờ chữ xây dựng nó lại ở với chữ N sau chữ sản này chúng ta lại sử dụng con này trượt sang cái chỗ chỗ đây à, chúng ta ghi chữ xây nhá lực và kết cấu Đấy. các em táp sang đây và các em thấy là chữ là 30 phẩy 821 à 823 phẩy 056 đấy và tiếp tục là dụng cụ phẩy đồ đạc đấy chúng ta phải làm thật đúng chứ không được cách cách cách là các thầy cô giáo trừ điểm nhé nhớ chưa cả lớp alo các em không ai nghe thấy à còn không các em có theo dõi không đấy hiểu chỗ hiểu chỗ thầy và đồ đạc cố định đấy chúng ta ghi ờ, hai ba hai một phải sáu hai hai ví dụ như thế thế thì các em tiếp tục như thế cho thầy vào chỗ đến chỗ tổng tài sản thì lại đưa về đấy đến tổng tài sản thì chúng ta lại đưa con này về đây nhá yeah. chúng ta ghi cho thầy tổng tài sản đó và chúng ta tab ra thì vẫn cái con tab đó chúng ta chưa xóa tab thì nó vẫn thực hiện như vậy 537 phẩy tám một năm phẩy ba hai một đấy có nghĩa là sau khi mà các em nhập vào một loạt những cái nữa thì nó sẽ ra thế này thì đây là thầy vừa giải xong cái bài số 2 bây giờ các ngồi các em ngồi và làm cho thầy các bài tập làm cho thầy các bài tập nhá thầy đọc này 16 17 18 16 17 18 bài tập làm tại chỗ và 19 16, 17, 18 và 19 Làm cho thầy trong vòng 30 phút Bây giờ thầy tải video này lên luôn để các em nhìn nhé Có cần uh, ờ, đăng, có cần đăng video không hay thuộc rồi